tình dành cho ước mơ dành cả đời trái để yêu con dạy con đi rồi dạy yêu thương dạy con biết đâu là đúng sai một con lớn khôn một cuộc sống vui một đời con sẽ được hơn trái thời gian trôi nhân gần đây vui đùa cầm Ngày khóc theo một lần lần choáng không nên tìm con dần lại con yêu thương lòng cha thật khó lòng cha nhiều cha. Bidona đứng dài mong con lớn thôi mong cuộc sống của một người con sinh được thương cha nhìn rồi thời gian trôi nhanh thật nhanh vui đủ tầm với có thêm có lần nào khác dày cùng phải sống không cũng thế mãi trên đời dù cho nhiều sóng sóng dù cho là rất khó dù cho cuộc sống không đi nơi nào thì chưa là mãi mãi rồi rồi